Hello, xin chào anh chị em. Chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. Nếu anh chị em đang có mặt thì à, chúng ta có thể à, comment là có mặt ở phần ô chat để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta chia sẻ về thị trường trong buổi tối ngày hôm nay. Ờ, trong buổi tối ngày hôm nay có lẽ là chúng ta sẽ phân tích về xu hướng của thị trường chung ở trong tuần tới nó sẽ diễn ra như thế nào ở ờ, các nhóm cổ phiếu đặc biệt là các bạn đã tham gia những chương trình ờ, đào tạo của Dũng các học viên của Dũng thì Dũng sẽ sẽ phân tích phần lớn các kênh danh mục các cổ phiếu của các bạn nên chính vậy thì chúng ta hãy à, hiện tại trên tay Dũng là có một cái danh sách danh sách rất là lớn tất cả các cổ phiếu các doanh mục đang có ở đây ạ nên chính vì vậy thì à, các bạn nào đang quan tâm đến các cổ phiếu à, của mình thì có thể theo dõi trong cái buổi tối ngày hôm nay ở à, trước khi mà chúng ta chia sẻ thì Dũng muốn nói anh chị em về các bạn như sau à, thực tế có nhiều anh chị em có hỏi Dũng là liệu khi mà tham gia cái đội nhóm và group của Dũng thì có thể mua được cổ phiếu tức là có thể mua được cổ phiếu hay không thì về cơ bản là không ạ bởi vì thứ nhất là gì ạ à? nó nó có một cái câu chuyện như này này à, nếu mà chúng ta tầm ở đâu á, thì tiền nó sẽ ở đó anh chị em nhà tầm ở đâu tiền nó ở đó nên chính vì vậy có thể một vài cổ bạn sẽ thấy rằng là những cổ phiếu mà khi Dũng chia sẻ là cái cổ phiếu đấy có khả năng nó bứt phá có khả năng nó tăng nhưng do là chúng ta đang ở một cái tầm nào đó nên việc chúng ta mua một là chúng ta không mua hoặc chúng ta mua ở rất là cao nên có thể một giai đoạn nào đó cổ phiếu điều chỉnh khi một cổ phiếu được điều chỉnh thì có thể chúng ta bán ra và chúng ta mất cổ phiếu ngược lại là có những cái cổ phiếu giảm sâu anh chị em ạ giảm sâu chúng ta không bán ra và chúng ta sẽ có những cái lời nói nó không được tích cực với cái hệ thống mà Dũng chia sẻ bao nhiêu các bạn biết điều đó có thể comment cho Dũng số 1 không ạ tức là nếu chúng ta không có một cái tầm là tương ứng thì thực sự chúng ta rất khó để có thể làm trong đội nhóm của Dũng à, không thể nằm trong đội nhóm của Dũng nếu chúng ta không có đủ tầm à, thứ hai nữa là anh chị em đã tham gia những chương trình của Dũng lâu năm rồi có thể 3 đến 6 tháng hoặc nhiều hơn ở ờ, đơn giản nữa nếu anh chị em nào đã tham gia của Dũng khoảng 6 tháng rồi có thể comment cho Dũng số 2 không ạ bây giờ chúng ta đã tham gia theo dõi kênh YouTube hoặc là trên fanpage Quang Dũng DVD đây là kênh kênh YouTube của Quang Dũng DVD viết tắt của Remix Dream ạ à. ai đã tham gia à, mà chưa học của Dũng á là 6 tháng rồi thì có thể comment cho Dũng số 2 được chưa và chúng ta có thể anh chị em cứ comment ạ và anh chị em có thể comment cái số lợi nhuận anh chị em có có thể âm có thể dương đúng không ạ chúng ta có thể comment số lợi nhuận âm có thể dương rồi Dũng tin chắc rằng là dù là anh chị em không học nhưng số lượng lớn hơn lượng dương lượng mà chúng ta có thì có lợi nhuận cao hơn những anh chị em có lợi nhuận thấp đúng không hãy comment con số lợi nhuận đấy ạ anh chị em có thể comment con số để chúng ta xem là nó thực sự nó như thế nào anh chị em có thể comment con số mà chúng ta đang có dù là âm hay là dương không sao ạ không quan trọng ạ à, một số anh chị em 20 ạ à, chúng ta sẽ thấy một con số 80 có ạ. bạn là Nguyễn Quang Phúc ạ ok có một số bạn thì 20 phần trăm ok ạ một số bạn khác nữa thì có thể là 40 phần trăm Dũng tin chắc rằng là 70 phần trăm có đấy ạ 40 phần trăm 70 phần trăm đây là những con số thực tế đấy ạ đây là những bạn có thể tham gia chúng ta có thể âm nhá. ai bị âm các bạn lại 50 phần trăm ạ Ok ạ một số bạn thì 10 phần trăm có thể tham gia ít hơn ạ à, bạn F0 ạ 30 phần trăm một số anh chị em 30 phần trăm 30 phần trăm thậm chí anh chị em có 5 phần trăm ạ 5 phần trăm ạ 50 phần trăm có đây là 50 phần trăm ở một số 15 phần trăm một số thì đây có 100 phần trăm này ạ đây 100 phần trăm là bạn gì ạ Trần Trần Long đơn giản đấy ạ 16 phần trăm 33 phần trăm và 15 phần trăm cũng có 45 phần trăm đi ạ 15 phần trăm 17 phần trăm đây là những cái bạn mà chỉ tham gia kênh thôi ạ 20 phần trăm bạn uh, Tuấn Cao 60 phần trăm ok 3 phần trăm cũng có và một số thì ạ 15 ngày 10 phần trăm ok và một tháng 90 phần trăm là bạn gì ạ Đỗ Trọng Tấn ok đây là câu hỏi mà chúng ta thấy câu chuyện đây Dũng không muốn nói là cái việc mà các bạn có thể có thể tham gia chính chương trình Dũng và Tạo mà các bạn chỉ cần hiểu hiểu những cái gì mà Dũng nói còn một số các bạn không hiểu và sau khi chúng ta gì ạ à, mua không bị thua lỗ thì điều gì diễn ra chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến các bạn khác vì các bạn khác là những cái bạn mà chúng ta có thể thấy rằng là họ mới vào tham gia kênh của Dũng nên nếu trong trường hợp họ chỉ đọc những comment tiêu cực thôi Dũng tin chắc rằng là nếu mà ở đây có khoảng độ 1.000 comment thì khoảng nếu có thì chắc khoảng độ 3 phần trăm là comment nó không được tích cực thôi ạ bởi vì tất cả những gì mà Dũng chia sẻ đó là sự thật đó là sự thật mà khi mà sự thật thì kết quả con số cổ phiếu các bạn đều nhìn thấy chứ còn nếu chúng ta nói về không có bằng chứng không có sự thật thì làm gì có thể thấy được chẳng hạn khi mà Dũng đã nói về cái việc những cái cổ phiếu mạnh nhất đang chạy nước rút trên thị trường thì ờ, cái việc mà Dũng cần phải đeo bám cần phải theo dõi cần phải đi cùng với anh chị em đến khi nó kết thúc chu kỳ có phải không ạ bao anh chị em có đồng đồng ý điều đó thì có comment cho Dũng số 5 được không ạ tức là khi mà Dũng đã đưa ra cổ phiếu đó thì chúng ta phải đi cùng nhau đến kết thúc chu kỳ nên việc nói cái cổ phiếu nó lặp đi lặp lại thì cũng phải nói hết chu kỳ này đến chu kỳ khác đến khi nào nó kết thúc thì chúng ta sẽ không nói nữa nên một anh chị em nào đó thấy rằng là tại sao Dũng vẫn cứ nói những cổ phiếu đó bởi vì nó vẫn đang chạy bởi vì nó vẫn đang trong chu kỳ tăng và khi nào nó đã kết thúc chu kỳ nó không còn trong radar tầm ngắm của Dũng theo dõi nữa thì Dũng sẽ không gì à, nói về nó nữa nên anh chị em thấy rằng là bình thường trên thị trường nếu chúng ta tổng kết nó có khoảng 15 cổ phiếu 15 cổ phiếu thôi ạ cả 1.000 cổ phiếu 2.000 cổ phiếu thậm chí là Dũng nếu tính cả tổng cộng tất cả các sàn giết lung tung nó phải cả 2.000 Acom nữa còn nhiều hơn nhưng nó chỉ có 20 cổ phiếu là ở đủ lại là tốt hơn thôi ạ bao chị em đồng ý là chỉ có 20 cổ phiếu đủ lại là tốt hơn so với 2.000 cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi trên thị trường đúng không ạ nếu như vậy chúng ta thử comment anh chị em nào đồng ý thì comment số 3 và anh em không đồng ý thì comment số 4 ạ đơn giản đấy ạ chúng ta cứ cứ thử chia sẻ xem là chúng ta sẽ thấy điều gì đang diễn ra có phải trong 2.000 cổ phiếu có 20 cổ phiếu là tốt còn phần số còn lại là nó không lên giá cổ phiếu tốt là cổ phiếu tăng giá và cho chúng ta lợi nhuận còn phiếu không tốt là cổ phiếu rẻ như là Vinamilk đúng không là nó không cho chúng ta lợi nhuận nữa là cổ phiếu không tốt còn có thể sang năm chu kỳ khác nó cho chúng ta lợi nhuận thì lúc đó chúng ta lại nói về nó còn bây giờ nó không cho chúng ta lợi nhuận thì chúng ta không nói về nó cổ phiếu Vietcombank thì ai bảo là cổ phiếu Vietcombank là không tốt đúng không nhưng bây giờ nó đang cho chúng ta gì ạ à? lợi nhuận âm đúng không thì chúng ta gọi là không tốt đơn giản thế thôi ai cũng có lợi nhuận âm thì nó gọi là không tốt còn nếu mà có lợi nhuận thì chúng ta phải là tốt ai đồng ý với cái à, tư duy này của Dũng thì có thể comment cho Dũng số 10 à, nếu chúng ta thấy là đồng ý tư duy là cổ phiếu tốt là phải mang cho chúng ta lợi nhuận còn cổ phiếu mà tốt mà không có lợi nhuận không mà kiếm được lợi nhuận trong à, khi mà chúng ta đầu tư thì đó là cổ phiếu lỏng Đấy, nếu đồng ý comment số 10 còn không đồng ý thì comment số 0 đơn giản đấy ạ đồng ý comment số 10 không đồng ý comment số 0 bởi vì chúng ta cần phải rõ ràng trong mọi thứ mọi cái mục tiêu câu chuyện tiếp theo à, tí nữa chúng ta phân tích về thị trường chung đúng không anh chị em nhớ hôm nay chúng ta phân tích về thị trường chung nhưng mỗi một cái buổi chia sẻ này thì Dũng muốn là truyền cảm hứng tại vì uh, mọi người hỏi Dũng là ai thứ nhất là Dũng là, là đầu tiên là, là là chuyên gia tham vấn uh, các bạn phải biết rằng tham vấn là gì ạ không phải tư tư vấn từ tham vấn đến từ tư vấn khác nhau anh chị em nhé tham vấn và tư vấn khác nhau à, từ tư vấn có thể các bạn ấy tham vấn là cũng đưa ra những kịch bản để các bạn có thể làm có thể không này. Có bạn có theo không theo rất là từ tham vấn các bạn có thể à, thấy cái điều đó để xem lại xem nó phù hợp hay không nếu phù hợp theo không phù hợp thôi nhưng không có đúng không có sai đấy là tham vấn còn tư vấn là các bạn ờ, làm đi tức là các bạn gần như là các bạn tư vấn giám sát ấy tức là nó gần như là chúng ta thấy rằng là thường thì khi mà tư vấn thì chúng ta gì ạ chúng ta làm theo đúng cái đấy còn tham vấn là các bạn có thể theo dõi xem nó phù hợp với mình không nếu phù hợp thì làm còn phù hợp thì không làm đơn giản thôi tham vấn đào tạo tại sao lúc là đào tạo thì một số ông chị em, chị em đã học thì biết rồi nếu chúng ta biết rằng là chúng ta có ba ba cấp độ bốn cấp độ tư duy cấp độ thứ nhất là cấp độ vị kỷ chúng ta chỉ làm cho chính bản thân mình thôi ạ à phần lớn khi mà chúng ta vị kỷ thì đó những người bị một là chúng ta để ở tốc độ rất là thấp khi mà chúng ta chỉ tập trung cho cái đội nhóm của chúng ta tập trung cho chính bản thân chúng ta ở giai đoạn đầu Dũng là cũng là cấp độ bị vị kỷ bởi vì Dũng chỉ à, cái hệ thống này Dũng chỉ giúp cho chính Dũng và đầu tư của mình thôi và cái việc mà giúp cho mình đầu tư của mình thôi thì thực tế là cái tâm của mình nó không lên được còn cấp độ thứ hai là cấp độ gì ạ à? vị chủng vi trùng tức là khi mà chúng ta có một hệ thống chúng ta giúp cho gì ạ chúng ta chia sẻ chúng ta giúp cho những anh chị em uh, cộng đồng chúng ta thành công hơn thế khi mà chúng ta giúp những cái kiến thức đó thì đầu tiên là nó có một cái đặc điểm đó là khi mà anh chị em chia sẻ cho ai đó thì tầm của anh chị em sẽ lên rất là nhanh bởi vì anh chị em luôn luôn phải tìm ra gì ạ kể cả anh chị em còn một ai đó chửi đúng không chửi cái, cái việc chửi nó cũng là một cái là cái hay ở ở chỗ là cái vấn đề họ đang có vấn đề gì họ mới chửi nên mình nhận ra cái vấn đề đó và mình sẽ tìm giải pháp để giúp với họ nên chửi nhiều lúc là nó là một cái tuyệt vời hoặc là khi mà thị trường trước đạt đỉnh hoặc là khi thị trường mà đã đang ở tầm cao thì họ chửi mình mình cũng nhận ra là à thị trường bắt đầu gì ấy, đạt đỉnh rồi à, mình nói cái này là họ đang phản ứng nên mình cũng có cách để bán ra à, hoặc là khi mà thị trường đặt đáy thì mình cũng nhìn thấy tất cả mọi người đang bị thua lỗ mà mình bảo mình mua vào thì cũng bị chửi thế là mình biết là à hóa ra là thị trường đặt đáy rồi mình mua vào thế thì thực tế là những cái cái những cái mà chúng ta đang thấy ở đây đều là có ý nghĩa hết à, nhưng bây giờ những cái anh chị em mà chúng ta gọi là uh, động viên cổ vũ thì Dũng cũng thấy là à, rất là tuyệt vời bởi vì thứ nhất là khi mà anh chị em thì, à, chia sẻ là những cái giá trị anh chị em học được thì đó là một cái nguồn động viên khích lệ Dũng là làm tốt hơn làm nhiều hơn và thậm chí là mình gần như là không nghỉ ngơi để làm rất là thế vậy không nghỉ ngơi để làm tại vì nếu anh chị em đơn giản thôi nếu mà Dũng năm 2016 17 Dũng là một cái quỹ quỹ ở đấy gần như là cái quỹ mà độ tăng trưởng ờ, tuyệt vời nhất cao nhất lớn nhất nhưng cái chỉ có mỗi là gì ạ mỗi là cái thời điểm đó mình chưa biết quản lý nhân viên nên cái quỹ đó nó gì ạ nó làm nó nó không đúng những cái gì mình nghĩ nên chính vì vậy Dũng đã dừng chứ còn thực tế là nếu mà làm một cái quỹ dành riêng cho mình quản lý một đội nhóm quản lý một số khách hàng thì thực tế nó sẽ có những cái gì ạ à? tức là mình có thể kiếm được nhiều tiền thậm chí là không thể xuất hiện trên đám đông này bị chửi bị mắng bị nọ bị kia nhưng thực tế đấy là cái góc độ khuất cái góc độ mà chúng ta nhận được nhiều hơn đó là cái sự hạnh phúc mỗi khi mà anh chị em mong chờ Dũng ở trong cái livestream này hoặc là mỗi khi mà anh chị Dũng nhận được những cái lời khích lệ động viên của anh chị em chúng ta đúng không tất cả những điều đó thực sự nếu chúng ta chuyển từ cái vị thế này ạ à, vị kỷ lên vị chủng à, anh chị em đang học cái phương pháp của Dũng đặc biệt là Dũng đã có hàng chục thậm chí là hàng hai ba chục học viên của Dũng đây là đang đào tạo và có những học viên rất là nổi tiếng luôn ạ à. đúng không đang đào tạo trên thị trường này học viên rất nổi tiếng nên cái việc mà cái hệ thống của Dũng và trong cái quá trình mà đầu tư thì ờ, nếu mà Dũng nói nói này nó nghe hơi nghe vẻ nó hơi hơi hơi hơi uh, nếu anh chị em nghĩ là nó kêu thì thực tế là nó cũng nó giống như lý lắm đó là một hệ thống đầu tư có thể giúp chúng ta kiếm được hàng trăm vài trăm lợi nhuận thậm chí là nghìn lợi nhuận một năm nếu chúng ta biết áp dụng một cách rất tốt nó không phải là kiếm 20% lợi nhuận hay là 30% lợi nhuận mà nếu thị trường tốt thì nó kiếm được 500 đến thậm chí 1000 phần trăm thế thì khi mà nói cái điều này thì một số anh chị em hỏi là ông mang đâu bằng chứng thực ra tôi chứ không phải mang bằng chứng cho các bạn cả bởi vì các bạn là những cái người mà có thể đo lường được những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ các bạn có thể đo lường được tất cả những anh chị em bỏ ra tiền vào đặc biệt số tiền lớn chúng ta có ngu không mà chúng ta bỏ tiền để đi học nếu chúng ta bị lỗ hoặc là nếu chúng ta làm không tốt thì chắc chắn là có những comment rất là tiêu cực nó nằm ở đây rồi đúng không nên chúng ta thấy rằng là hay là Dũng bỏ một số tiền rất lớn 500 triệu đồng để đi học một khóa học mà Dũng thấy rằng trong tất cả khóa học đấy toàn những người giỏi toàn những chủ doanh nghiệp toàn những người mà xuất sắc cho doanh nghiệp họ bỏ ra số số tiền đó họ có ngu không mà họ bỏ số tiền lớn để học học như vậy nên nếu chúng ta có tư duy tư duy ở một tầm cao thì bao giờ chúng ta cũng nhìn một góc độ khác là bình thường chúng ta muốn thành công chúng ta phải nâng tầm của chúng ta lên không có cách nào khác đó không có cách nào khác nên ở đây chúng ta thấy là việc chúng ta muốn có lợi nhuận nhanh thì không có cách nào khác thì chúng ta cần phải nâng tầm chúng ta lên nhanh còn nếu chúng ta vẫn ở dập chân tại chỗ thì rõ ràng là khó hôm qua có một bạn bạn đầu tư có 300 triệu thôi 300 triệu thôi nhưng uh, sau một năm bạn đã có một tỷ hai đơn giản thôi bởi vì bạn áp dụng những chiến lược của Dũng đưa ra một cách triệt để nếu chúng ta có ít tiền thì, à, ít tiền thì chúng ta đầu tư thực ra là nó nhanh hơn số số tiền lớn à, số tiền lớn rất nhiều nên ở đây trước khi mà Dũng muốn chia sẻ về cái buổi tối tuyệt vời hôm nay thì Dũng muốn nói anh chị em đó là nếu chúng ta ở vị vị gì ạ à? vị chủ tức là cái vị mà chúng ta đi giúp đỡ người khác anh chị em hãy gì ạ nếu chúng ta học những kiến thức của Dũng mà anh chị em mà cổ vũ giúp đỡ người khác được thì Dũng thực sự là thấy là hạnh phúc hãnh diện biết ơn thực tế là cái điều mà đây là chúng ta để nước ngoài thì bây giờ nó vào Việt Nam rồi nó vào Việt Nam nó thấy rằng phần lớn anh chị em đầu tư Việt Nam thực sự là rất là là mình cũng không biết nói kiểu gì những cái đầu tư bảo em đầu tư theo ngài Warren Buffett đầu tư 3 năm năm nhưng cuối cùng nước ta bị à, bị gần như tài sản chúng ta bị gì ạ bị móc ruột hết bởi vì nhà đầu tư chúng ta thực sự là tầm nó, nó thấp quá bao anh chị em thấy là nhà đầu tư Việt Nam tầm rất là thấp có để comment cho Dũng số 3 đúng không số 4 đấy tức cái số lượng nhà đầu tư ở Việt Nam cái tầm để giao dịch nó cực kỳ thấp số lượng rất là nhiều và chúng ta lại có rất nhiều cái hệ thống đầu tư nó cũng kiểu dạng như vậy tức là cái hệ thống nó không giúp cho nhà đầu tư nhìn rõ được thị trường nó đang ở đâu dòng nào dòng dẫn đầu đúng không dòng nào dòng cổ phiếu dẫn đầu nhóm nào nhóm dẫn dắt mua cổ phiếu dẫn đầu nó ra sao khi nào thị trường chung đặt đỉnh hoặc là bitcoin đặt đỉnh dũng đã cảnh báo là bitcoin đặt đỉnh bitcoin đặt đỉnh bởi vì dũng không đầu tư bitcoin nhưng dũng biết cái điều đó và dũng phải làm video đấy thật nhanh và phần lớn các học viên của dũng cũng biết điều đó nhưng làm thì mọi người sẽ không nghe bởi vì một cái thằng nó đầu tư bitcoin đâu mà nó lại nói là bitcoin đặt đỉnh thì không tin và bên kia thì ở đã có nhúc kín giúp mở họ lại bảo bitcoin đặt đáy mua đi cái ông a ông b ông c ông nói là bitcoin đặt đáy nên họ theo vào nên một lượng lớn tiền của việt nam biến mất trong cái đợt bitcoin này và chúng ta thấy là đau rất là đau xót khi mà chúng ta thấy là cái kiến thức chúng ta không có chỉ có lòng tham lòng tham rất lớn không có kiến thức nhưng lại lòng tham rất lớn nên chúng ta thấy là Israel Nhật Bản Đức là những nước mà chúng ta thấy là họ bao giờ cũng có kỷ luật họ bao giờ cũng có sự đoàn kết kể cả nước xung quanh chúng ta như Trung Quốc thì đấy họ đi đến đâu họ đoàn kết đến đó họ đi đến đâu là họ có đội nhóm đó họ đi đến đâu là họ, họ giúp đỡ tôn vinh với nhau còn ở Việt Nam chúng ta thì không không phải tất cả nhưng có một nhóm là gì ạ chỉ làm sao để tìm một cái điểm xấu nhất của ta để bóc bóc mẽ nhưng thực tế là làm gì chúng ta cũng gì ạ cũng cần phải đo lường và làm gì chúng ta cũng phải nếu chúng ta đã thành công rồi chúng ta biết cái điều gì điều đó rồi thì hãy giúp đỡ người khác à, đây là một trong những cái phần mà Dũng muốn hướng đến chúng ta hãy giúp đỡ người khác Bitcoin vậy thôi có thể Bitcoin tới đây nó xuống tận đến 2.000 1.000 thậm chí thấp hơn và thậm chí là chúng ta còn phải mất nhất nhiều năm nhiều năm nó mới lên được hay là hoa Philip Dũng vẫn đã cảnh báo rồi ạ thì trước khi mà Dũng nói về thị trường hôm nay thì anh chị em nhớ một cái bài học bài học này bài học này là trong VSA không biết là anh chị em còn nhớ cái bài học VSA không ạ <clears throat> trước khi ờ, chúng ta nói về thị trường thì anh chị em sẽ thấy tới đây thị trường nó sẽ diễn ra như thế nào đầu tiên thì chúng ta biết rằng là ở ờ, khi mà giai đoạn thị trường có thể chúng ta gọi là giai đoạn thị trường trong quá trình tích lũy thì thông thường những nhà tạo lập hoặc là những cái thông tin xấu bắt đầu nó xuất hiện rất là nhiều chẳng hạn như đợt thị trường đang tích lũy ngang như đợt covid hoặc những thông tin nào đó làm cho thị trường có những đợt rũ gãy giảm rất là mạnh trong quá trình giảm như vậy thì đấy là giai đoạn mà chúng ta gọi là các nhà tạo lập các big boy họ sẽ thu gom cổ phiếu họ thu gom như nào họ thu gom đó là họ gì ạ họ sẽ bán ra một số lượng lớn các cổ phiếu hoặc là các uh, định chế họ đang nắm giữ bán ra để tạo ra cho nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư gì ạ chúng ta thiếu hiểu biết không biết rằng tại sao thị trường lại là hoảng loạn như vậy vì các thông tin nó diễn ra nên phần lớn mọi người bị giảm à, các công ty chứng khoán thì bị vì là bị full margin nên chúng ta cũng thấy là tài khoản chứng khoán của chúng ta các công ty chứng khoán cũng phải bán ra để bảo toàn vốn của mình rất là nhiều đấy là một giai đoạn nếu trong SA người ta gọi là giai đoạn SC sau những đoạn đó thì trường sẽ có sự hồi và test lại tức là <clears throat> cổ phiếu sẽ tăng lên rất mạnh sau lại test lại về cái đáy cũ và tiếp tục tăng lên test lại đáy cũ một số trường hợp thì nó có thể gãy cái đáy cũ tùy thuộc để đo lường xem là lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ lượng nhà đầu tư có cá nhân có còn nữa hay không và giai đoạn này có thể nó kéo dài hàng tháng thậm chí vài tháng một số các cổ phiếu đầu cơ thì nó có thể nó chỉ xảy ra trong đoạn ngắn có thể trong vòng à, nó tạo đáy và nó đi lên ngay nhưng đa phần các cổ phiếu blue chip thì nó mất nhiều thời gian hơn Dũng nói điều này anh chị em có hiểu không ạ nếu anh chị em hiểu thì có thể comment cho Dũng số 1 tại vì Dũng không dùng biểu đồ đây Tú kể một câu chuyện như vậy để anh chị em có thể hiểu đơn giản đấy ạ. Thì trong quá trình uh, như vậy thì các nhà tạo lập họ sẽ mua, họ sẽ thu gom, thu gom càng nhiều càng tốt. Thu gom lấy một lượng cổ phiếu mà đến lúc nào đó mà chúng ta thấy rằng là cổ phiếu đó mà họ thu gom đến lượng lớn và sau đó thì là cái cái mà chúng ta nhìn thấy đó là gì ạ? Đó là truyền thông anh chị em ạ. Truyền thông là một trong những sức mạnh lớn nhất anh chị em nhỉ? truyền thông là một trong những sức mạnh lớn nhất để làm cho các nhà đầu tư chúng ta gì à, bị lãng quên đó là lãng quên đó là chúng ta đang ở đâu trên thị trường khi truyền thông bắt đầu họ tung ra những đòn bẩy đòn bẩy truyền thông là đòn bẩy mà chúng ta nhìn rõ nhất đó là gì ạ đó là gì ạ các bạn biết rằng là sau khi một chiến lược hoa lan đúng không hoa lan chúng ta gọi là hoa lan đột biến họ mua những cái gì ạ họ truyền thông họ làm rất là chuyên nghiệp sau đó họ thuê các trang báo cả một đội ngũ trang báo mở tất cả các ở trên Việt Nam họ viết bài họ comment họ làm như những cái truyền thông đó họ mất khá là nhiều tiền nhưng đây chính là lúc mà nhà đầu tư chúng ta vào chúng ta mua mua đầu tiên cũng lãi ạ cũng lãi rất là lớn và chúng ta mua lại lãi mua lại lãi và dần dần chúng ta bảo bà con họ hàng cô bác bán nhà bán cửa hoặc là nhiều cái khác bắt đầu thu gom lan đột biến bởi vì chúng ta giàu một cách nhanh chóng giàu một cách gì à, mà không phải lao động gì cả chỉ nghe thông tin là chúng ta có thể mua vào và đó là Bitcoin cũng như vậy không cần biết chỉ nghe Bitcoin là là tháng nghe là tháng một số anh chị em đầu tư một tỷ đồng sau một thời gian có hàng trăm tỷ đồng và sướng vô cùng bởi vì mỗi lần chúng ta bán ra thì cổ phiếu hay Bitcoin nó không giảm và sau đó gì ạ à, nó lại tiếp tục lên và dần dần chúng ta tiếc và ba bốn lần như vậy chúng ta tiếc nên mỗi một lần như vậy chúng ta lại củng cố niềm tin là bán ra là mất hàng bán ra là mất cổ phiếu và anh chị em thấy điều này đang diễn ra trên thị trường và chúng ta cũng thấy điều điều tương tự như vậy thì anh chị em có thể comment cho Dũng số 2 đúng không ạ comment cho Dũng số 2 vì những câu chuyện này đó là câu chuyện thực tế mà chỉ có rất ít người anh chị em có thể biết được đấy ạ à và sau đó thì điều gì sẽ diễn ra à, cái điều đấy chúng ta mua mua nhịp đầu tiên cho nó có lãi nhịp đầu tiên cho bán ra một ai đó lại có lãi nhịp thứ hai chúng ta mua và chúng ta lại bán ra có lãi và chúng ta có thể ba bốn nhịp chúng ta lại tiếp tục có lãi và sau đó thì là truyền thông bắt đầu tiếp tục nổi lên à, truyền thông đặc điểm truyền thông là gì ạ họ đi tìm những cái trang đi tìm những thông tin để hot nhất thị trường nên trong truyền thông chúng ta gọi là trend trend ạ à. nên tất cả những cái trang báo tất cả những cái gì ở Facebook tất cả mọi thứ họ để tiếp tục tạo ra trend và trend Hoa Lan cũng tăng trưởng rất mạnh trend của gì ạ à? Bitcoin cũng tăng trưởng rất mạnh các gì ạ à? các group kín group hở bắt đầu mọc lên như nấm à, người ta có làm cả một gì ạ à? một cái group kín hàng nghìn người hàng trăm nghìn nói trăm nghìn người không đúng hoặc nhiều nghìn người hoặc chục nghìn người thậm chí là hàng có thể hàng trăm nghìn người họ vào và họ dạy chúng ta gì ạ à? họ nói là đọc sách buổi sáng đọc sách buổi sáng nhưng thực tế họ bán cho chúng ta bitcoin họ họ bảo chúng ta mua bitcoin họ nói chúng ta gì ạ à? họ dựng cho ra một dàn xe toàn xe đẹp xe sang trọng thế là nhà nhà đầu tư vào có lãi và không biết từ sau một thời gian không biết điều gì nữa diễn ra sau chỉ cần một chúng ta đầu tư một năm ok thành công nhưng chỉ trong một thời gian ngắn các bạn không biết các bạn nghĩ biết điều gì diễn ra nếu chúng ta để ý sau khoảng độ 3 tháng nữa điều gì sẽ diễn ra và đấy chính là những nhà đầu tư khốn khổ truyền thông rất là tuyệt vời truyền thông có thể giúp cho những cái cổ phiếu tăng rất mạnh nếu chúng ta đầu tư giá trị anh chị em sẽ không thể để tưởng tượng ra là một cái cổ phiếu gì à cổ phiếu hòa phát nó có thể tăng trưởng mạnh như vậy nếu mà định giá thì chúng ta có thể bán từ rất lâu rồi anh chị em đặt ra các nhà đầu tư định giá họ định giá là hòa phát bao nhiêu ạ à? trước đó họ định giá Hòa Phát 50 nhưng đến bây giờ Hòa Phát lại tiếp tục tăng bao nhiêu ạ và tiếp tục chúng ta lấy các nhà định giá lại tiếp tục định giá mỗi một giai đoạn họ lại tiếp tục định giá cao hơn nữa đúng không ạ đầu tiên họ định giá 50 sau đó định giá 60 và dần dần họ sẽ định giá 80 90 và định giá bao nhiêu Dũng cũng không biết nữa nhưng cái câu chuyện nó sẽ tiếp tục tiếp tục như vậy câu chuyện ở đây Dũng cũng chẳng biết là cổ phiếu Hòa Phát nó tăng lên bao nhiêu nhưng Dũng chỉ biết rằng điều gì sẽ diễn ra nếu cổ phiếu này trong khoảng trong một vài hôm nữa tăng tốc nó chạy nước rút ạ à. một vài hôm nữa nó tăng tốc chạy nước rút đó là lúc chúng ta cần phải bán hết ra chúng ta phải rút ra khỏi thị trường chúng ta cần phải dành tiền đó để chúng ta nghỉ ngơi chúng ta đi du lịch nhưng có một số kẻ ngoài kia thì người ta nói rằng như này à, cổ phiếu Hòa Phát là cổ phiếu tốt đang tăng trưởng anh chị em hiểu không ạ phải giữ nó thêm hai ba năm nữa nhưng đấy là cái gì ạ à? cái là những cái thông tin truyền thông họ nói như vậy bởi vì họ cũng muốn giữ cổ phiếu họ cũng không muốn bán ra bởi vì họ nghĩ là như vậy bởi vì họ, nghe một ai đó là đầu tư phải hai ba năm thì mới đạt đấy là một trong những câu chuyện cái sự mà chúng ta thấy là nó gì ạ à? những thông tin không biết là kiểu gọi là thông tin gì nữa những cái thông tin đó nó gì ạ à? nó làm cho các nhà đầu tư chúng ta một cách gì ạ à? mù quáng à, trước khi ờ, chúng ta sẽ phân tích về thị trường trong buổi tối hôm nay Dũng chỉ muốn nói chị em là gì ạ thông tin thông tin là một ờ, con bài diễn ra trong cuối giai đoạn của chu kỳ chạy nước rút các bạn thấy hôm qua một cái bài báo nói về cổ phiếu KDC ở Kinh Đô nếu anh chị em bán ra các quỹ bán ra tôi không cần biết nhưng đây là cổ phiếu cần phải tích lũy cần phải mua vào trong thời gian rất là dài bao nhiêu bạn đã đọc những cổ phiếu dạng như vậy đúng không chúng ta sẽ thấy là một vài anh chị em mà tôi đã ôm 10 năm rồi nhưng uh, chúng ta mỗi một năm chúng ta lãi được bao nhiêu có thể trong 3 năm nay chúng ta kiếm được ở ờ, trong thời gian vừa rồi các bạn có thể ôm 10 năm không sao cả tuyệt vời nhưng uh, các bạn thấy rằng là nếu các bạn mua cổ phiếu giá khoảng 25 lúc mà Dũng đưa ra thời điểm khuyến nghị và các bạn mua ở mức giá sớm hơn lúc mà thị trường tạo đáy khi mà chúng ta gọi là bắt đáy trong một chu kỳ thì chúng ta cũng không cần phải 10 năm nhưng chúng ta có lợi nhuận nhanh hơn và chúng ta có thể sử dụng những chiến lược đòn bẩy sử dụng chiến lược lãi kép chúng ta có thể tạo ra mức lợi nhuận từ mức tài sản nhỏ lên tài sản lớn nên cái việc ở đây à, chúng ta sẽ không có đúng có sai ở đây cả nếu chúng ta phù hợp với gì ạ tính cách chúng ta phù hợp với cái gì chúng ta sẽ làm theo đó đúng không ạ anh chị em nào phù hợp với tính cách nào thì chúng ta sẽ đầu tư theo chiến lược đó Dũng không muốn nói là ở đây nó đúng hay là sai ở đây Dũng chỉ muốn nói là đây là phương pháp hệ thống đầu tư do Dũng do Dũng sáng tạo ra Dũng nghiên cứu từ các nhà đầu tư bậc thầy từ những nhà đầu tư bậc thầy đầu tiên đó là gì ạ Liam Moore sau này Quick of đây là những nhà đầu tư thầy Pitzer Soros William O'Neill Mark Mini David Zen rất nhiều các nhà đầu tư khác nữa chúng ta nghiên cứu và đúc kết ra hệ thống dành riêng của riêng mình hệ thống này có thể phù hợp một số bạn nào đó có thể không phù hợp với phần một số các bạn nào đó nhưng tuy nhiên Dũng ở đây để chia sẻ cho anh chị em anh chị em nào thấy nó phù hợp thì chúng ta theo và anh chị em nào không phù hợp thì chúng ta có thể ao ra để cho các anh chị em khác vào và bây giờ chúng ta sẽ nói về thị trường chung à, chúng ta biết rằng là thị trường chung nó giống như cổ phiếu cổ phiếu nó cũng giống như con người anh chị em ạ à. nó có giai đoạn giai đoạn đầu tiên nó là giai đoạn tích lũy giai đoạn tích lũy là giai đoạn mà chúng ta thấy là tất cả các nhà đầu tư giá trị rất là yêu thích bởi vì cổ phiếu đó đang giá trị thấp nhưng với Dũng thì Dũng sẽ không bao giờ cho phép mình mua cổ phiếu ở giai đoạn tích lũy bởi vì cái giai đoạn này cổ phiếu có thể tích lũy đến một năm hai năm một vài cổ phiếu có thể nhiều năm nhưng có thể một vài cổ phiếu nó chỉ trong một vài tháng một vài tuần thôi ạ vậy tại sao chúng ta phải mất quá nhiều thời gian để chúng ta nắm giữ nắm giữ nắm giữ thật dài và tại sao chúng ta lại không đợi cái lúc mà cổ phiếu bước vào giai đoạn tăng trưởng để chúng ta mua cổ phiếu nó vào giai đoạn tăng trưởng thế với Dũng nó là giai đoạn của giai đoạn 2 giai đoạn của lợi nhuận giai đoạn của doanh thu tăng trưởng giai đoạn của sản phẩm mới giai đoạn của công nghệ mới có giai đoạn của nhà máy mới giai đoạn của thị trường mới giai đoạn của chiến lược kinh doanh mới giai đoạn của gì ạ à, tạo ra sự đột biến mới giai đoạn của ban lãnh đạo mới tất cả những cái dạng đấy chúng ta gọi là giai đoạn tăng trưởng và khi mà cổ phiếu bước vào tăng trưởng có thể những cổ phiếu có con người mới như GTN đúng không ạ khi con người mới vào như Vinamilk thâu tóm cổ phiếu tăng rất là nhanh nhưng sau đó cổ phiếu lại lao dốc xuống đáy nếu các bạn tận dụng được cái giai đoạn đầu của nó thì điều gì dễ diễn ra quá tuyệt vời đúng không ạ nhưng nếu bạn tiếp tục mua cổ phiếu đó và nghĩ rằng Vinamilk sẽ thâu tóm và làm lại cổ phiếu đó trong nhiều năm nữa thì bạn lại trở lại cái máng rách trở lại cái máng rách và câu chuyện nó lại tiếp tục diễn ra khi mà cổ phiếu bước vào trong tăng trưởng mỗi một năm mỗi một chu kỳ nó chỉ có một vài cổ phiếu tăng trưởng tuyệt vời nhất các bạn ạ mỗi một năm mỗi một chu kỳ nó chỉ có một vài cổ phiếu tuyệt vời nhất những năm 2017 đó là những cổ phiếu Vinamilk những năm 2018 19 20 đó là cổ phiếu Hòa Phát đúng không ạ còn sau sau nữa chúng ta cũng chưa biết là cổ phiếu nào tại sao chúng ta lại cứ phải mua cổ phiếu Vinamilk ở đoạn này bởi vì một ai đó yêu yêu thích một cách quá đáng đúng không yêu thích một cách quá đáng người ta yêu một cách gì à trong tình yêu đấy có một người nào đó người ta yêu một cách mù quáng đó là tình yêu và yêu cổ phiếu cũng như vậy bao anh chị em đã thấy là chúng ta đang yêu cổ phiếu một cách mù quáng thì có thể comment cho Dũng số gì ạ à? số 4 đi tức chúng ta yêu một cổ phiếu có những anh chị em mua Dũng biết là có một cái gì ạ à? một vị đại gia mua cổ phiếu FLC từ lúc bỏ ra 50 triệu anh chị em để mua cổ phiếu FLC sau đó cổ phiếu về và Dũng nhớ không nhầm bà chị đó đi hạn đại hội cổ đông thì Dũng hỏi thì Dũng biết chị đó gì ạ chỉ còn 6 à, 6 tỷ từ 50 tỷ nghĩ còn 6 tỷ vậy bao lâu nữa mới trở về gì ạ bao mươi lâu nữa nó mới về được 50 tỷ nếu anh chị em Dũng nói điều này anh chị em biết là một đại gia nào đó rồi có ai biết không ạ tôi tin chắc là có nhiều người anh chị em biết nhưng có lẽ là chúng ta cũng không nói nếu biết thì comment số 1 từ 50 tỷ mua FLC và sau đó thì ờ, đầu tư dài hạn còn 5 6 tỷ đấy ạ câu chuyện nó rất bình thường nữa ạ và chúng ta vẫn cứ yêu Dũng biết rằng có nhiều anh chị em đầu tư cổ phiếu gì ạ Vinamilk yêu đến mức mù quáng mà đến bây giờ cũng không biết còn bao nhiêu tiền nữa sau đó thì bảo là để 5-6 năm nữa trong khi đó tài khoản của những anh chị em khác đầu tư Hoàng Phát chúng ta đã tặng tăng bao nhiêu đầu tư Techcombank tăng được bao nhiêu đầu tư FPT tăng được bao nhiêu và nhiều cổ phiếu khác chúng ta đã tăng được tuyệt vời rồi nên yêu mù quáng là một cái yêu mà chúng ta thấy rằng là nó tệ hại đúng không tệ hại. rất là tệ hại thực tế thì cổ phiếu FLC chúng ta vẫn có thể tham gia vào tham gia vào ở những giai đoạn mà cổ phiếu chúng ta gọi tạo sóng khi nào ta tạo sóng thì chúng ta mua chả sao cả bởi vì chúng ta vẫn có hành vi nhận định xem là dòng tiền lớn khi nào nó vào Dũng không nói là cổ phiếu sẽ là tờ xấu không nói nó là tốt mà khi nào nó gì ạ à, nó đủ điều kiện thì Dũng sẽ tham gia còn nó không đủ kiện thì Dũng không tham gia Dũng có thể tham gia một số lượng nhỏ 3 500 triệu chả sao cả nó không đúng không sai đúng không nó không đúng không sai với những cổ phiếu hòa phát Dũng có thể đầu tư nhiều hơn có thể đầu tư 3 5 tỷ nhiều hơn nữa với những cổ phiếu mà mid cap thanh khoản nó không đủ thì có thể đầu tư hai ba trăm triệu không sai không đúng nên ở đây chúng ta thấy rằng là việc đầu tư ở đây chúng ta cần phải có những chiến lược rõ ràng đúng không có chiến lược rõ ràng nên ờ, cái câu chuyện đây chúng ta vẫn nói về thị trường chung nhưng ờ, có lẽ câu chuyện hôm nay chúng sẽ nói sâu hơn nói về tổng quát hơn khi mà cổ phiếu đã bước vào giai đoạn trưởng thành nó giống như là trưởng thành chúng ta cũng thấy là có những người như trưởng thành chúng ta biết rằng rất nhiều anh chị em trưởng thành được nuôi dưỡng trong gia đình rất là gì à, giàu có và sau đó gì à, họ được học nước ngoài từ những từ những cái gì ạ à, môi trường tốt họ về họ dẫn dắt doanh nghiệp phát triển rất là mạnh và những con người đó nếu chúng ta đầu tư vào những con người đó tuyệt vời không ạ quá tuyệt vời đúng không ạ nhưng cũng có những con người khi mà chúng ta đến ba bốn mươi trưởng thành nhưng chúng ta nhìn xem ạ kể chúng ta sẽ nhận ra chúng ta cùng là con người chúng ta có những người trưởng thành có thể kiếm được 3 4 tỷ một tháng có những người kiếm được ba bốn trăm triệu một tháng có những người kiếm chỉ 10 triệu một tháng thậm chí có những người kiếm chỉ 5 triệu một tháng cũng là trưởng thành nhưng có những người kiếm được rất nhiều tiền có những người thì không kiếm được đồng nào thậm chí là vẫn phải ăn bà mua mẹ nên ở đây chúng ta cũng thế đầu tư cổ phiếu ở giai đoạn 2 dạng trưởng thành thì chúng ta cũng chỉ phải tập trung vào những cổ phiếu tốt nhất tập trung vào những cổ phiếu chúng ta gọi là siêu cổ phiếu những siêu cổ phiếu nó tăng như thế này này còn những cổ phiếu tốt nhất nó nằm ở đây còn nó đó đi rất là chậm chãi và chúng ta thấy là thị trường lên nó không lên nhưng khi thị trường chung xuống nó sẽ là những cổ phiếu giảm mạnh nhất bao nhiêu chị em đã hiểu rõ cái cái ý định cái ý mà Dũng muốn muốn nói là khi một cổ phiếu ở giai đoạn 2 là giai đoạn trưởng thành thì sẽ có những cổ phiếu tăng rất là mạnh chúng ta gọi là siêu cổ phiếu có những cổ phiếu tăng vừa vừa nhưng có những cổ phiếu không tăng thậm chí là khi mà chỉ chung giảm cổ phiếu đó sẽ giảm mạnh nhất à, chúng ta có thể ví dụ đơn giản như nào? khi thị trường suy thoái tức là kinh tế suy thoái thì những gì ạ à, những người giàu thì càng giàu thêm đúng không rất nhiều những người giàu thì càng giàu thêm đúng không những người trung lưu thì có thể bị ảnh hưởng một chút ạ à. còn những người nghèo thì chúng ta nghèo hơn bởi vì phần lớn chúng ta gì ạ à, bị thất nghiệp đơn giản thế thôi nên ở giai đoạn 2 cũng tương tự như vậy những cổ phiếu tốt nhất thường nó, nó tiếp tục nó vẫn cứ chạy và vẫn kiếm được nhiều lợi nhuận như cổ phiếu Hòa Phát, Techcombank, VPBank, uh, ờ, Livinvestbank và tất cả những cổ phiếu đó Dũng tin chắc rằng là phần lớn các học viên của Dũng đang nắm giữ tất cả những cổ phiếu đó còn phần lớn các cổ phiếu mà từ Vinamilk, BVH đúng không? BVH, Vietcombank, BIDB thì tất cả các cổ phiếu đó thì gần như tất cả học viên của Dũng không ai nắm giữ cả trừ học viên K55 có phải không ạ học viên K55 là học viên gì ạ vừa học nên việc mà chúng ta đang nắm giữ là chuyện rất bình thường thôi ạ còn những học viên gì ạ học viên mà đã gì ạ học của Dũng ít nhất là một tháng trước đây rồi thì không ông nào có thể nắm giữ cổ phiếu đó còn nếu ông nào mà nắm giữ cổ phiếu đó chứng tỏ là ông đó gì ạ gì ạ không học đi theo giúp kín giúp hở tức là vào cái nhóm nào tại vì đã học chương trình của Dũng là gì ạ thoát hết ra khỏi các nhóm nghỉ hết cả các nhóm nghỉ hết luôn cả các kênh đấy là gì ạ đơn giản thế thôi ạ thế để đấy chúng ta đã nói gì ạ cổ phiếu dẫn đầu nó tuyệt vời như vậy ạ và sau khi dẫn đầu chúng ta thấy không sau khi dẫn đầu chúng ta thấy rằng là bình thường khi mà cổ phiếu dẫn đầu nó về khi mà chúng ta chạy, chạy marathon chúng ta hình dung ạ Dũng đang nói cho chúng ta để chúng ta hình dung được ạ sau khi cổ phiếu dẫn đầu về nó chạy nước rút nó về thì chúng ta thấy được gì ạ khi mà chúng ta chạy marathon về thì được gì ạ anh chị em có hình dung được không ạ có hình dung được không ạ đó là gì ạ chúng ta được đón chào chúng ta đồng nhiệt đón chào đúng không chúng ta anh chị em thấy ai chạy marathon về đích những cái cổ phiếu dẫn đầu nó cũng giống như mà động phải đấy họ đón chào họ được truyền thông ca tụng đúng không có phải không họ được truyền thông ca tụng họ được viết bài họ được uh, chúng ta vui sướng được ôm hôn họ được cái gì nữa chúng ta cứ tưởng tượng tưởng tượng họ được ôm hôn họ được gì nữa cái quan trọng nữa là họ được thành tích và khi họ có thành tích như vậy thì chúng ta thấy điều gì diễn ra họ được gì ạ à? họ được thưởng một số tiền rất là lớn có phải thế đấy không ạ à? có phải những cổ phiếu dẫn đầu họ được thưởng cố rất lớn không ạ điều đó tuyệt vời không ạ chúng ta hình dung xem anh chị em Dũng muốn kể những câu chuyện này thật đơn giản để anh chị em ở anh chị em nào F0 mà Dũng kể như này anh chị em có hiểu không ạ nhà mình có ai F0 khi mà Dũng kể câu chuyện này chúng ta có hiểu được không nếu có thì comment cho Dũng là F0 có đi ạ F0 có tức là anh chị em F0 là anh chị em mới tham gia thị trường chưa biết nhiều lắm chưa biết nhiều lắm hoặc là biết một chút đấy ạ thì anh chị em thấy điều đó đúng không ạ cổ phiếu động giống như thế thì rõ ràng là khi mà chúng ta thấy là lên đến đỉnh được bao nhiêu anh chị em thấy là được đón chào được gì ạ được truyền thông được thưởng rất là lớn thì cổ phiếu của chúng ta cũng thế thôi khi nó chạy nó rút các cổ phiếu dẫn đầu á nó chạy đầu tiên đó nó chạy nước rút chạy nước rút chạy nước rút thì uh, chúng ta thấy được được đón chào được hoan hỉ và được thưởng rất là lớn và khi đến đạt đỉnh rồi đúng không chúng ta chạy marathon đạt đỉnh rồi thì dần dần chúng ta thấy là những vận động viên đó thì sao có phải một vài hôm đầu tiên họ vẫn được báo chí vẫn đưa được mọi thứ tung hô tung hô không ạ cổ phiếu cũng tương tự như vậy khi nó đạt đỉnh chạy nước rút rồi này nó có khoảng trống này thì bắt đầu báo chí đặc biệt là chúng ta thấy là một kênh truyền thông rất là hữu hiệu đó là VTV1 bản tin tài chính thực ra bản tin tài chính khi mà chúng ta gọi là các chuyên gia phân tích nếu không nhìn cá nhân của Dũng thì phần lớn các chuyên gia ở trong đó chỉ là truyền thông thôi ạ à. họ nói 50 50 ạ à. họ không bao giờ nói là sự thật họ cho nói 50 50 tất cả đều 50 họ tìm ra những cái bằng chứng để họ nói về điều đó chẳng hạn một số anh chị em vừa rồi nếu Bitcoin họ tìm ra bằng bằng chứng là do Trung Quốc là gì ạ do Trung Quốc là họ nói là do không sử sử dụng hoặc là họ bắt đầu thắt chặt cái cái gì ạ cái Bitcoin nên Bitcoin giảm họ nói là do Norm Elon bán Bitcoin ra Bitcoin giảm điều đó không đúng với chị em ạ khi mà thị trường nó đạt đỉnh chạy nước rút ạ thì ờ, lúc này là nhà tạo lập họ đã bán hết cổ phiếu ra rồi khi bán hết cổ phiếu ra rồi thì ai là người ai là người ăn no nhà đầu tư nhỏ lẻ là nhà đầu tư đã kiếm được nhiều tiền đã kiếm được thu gom được nhiều cổ phiếu nhất nhà đầu tư tổ chức là nhà đầu tư đã bán cho nhà đầu tư nhỏ lẻ nhiều cổ phiếu nhất có phải không ạ đã bán cho nhà đầu tư nhỏ lẻ nhiều cổ phiếu nhất hai chiến lược đó một nhà đầu tư thì đã được gì ạ à? do truyền thông lợi dụng truyền thông thậm chí là quảng cáo bằng truyền thông thời điểm đó thì chúng ta thấy là các gì ạ à? nếu anh chị em để ý thì các là gì ạ à? các ông chủ CEO là lên mạng như bác đặng, đặng thằng tâm hay là bác gì ạ à? long hòa phát hoặc một số các ông chủ khác họ sẽ lên diễn đàn để bảo mọi người mua cổ phiếu bảo đi ạ có phải thế không ạ hay là bác quyết chẳng hạn thế bác quyết một đợt chúng ta thấy là bác quyết nói là bác quyết mua 30 triệu cổ phiếu không ai đã nghe bác chia quyết nói là mua 30 triệu cổ phiếu không hello chúng ta nhớ một cái thương vụ là bác quyết mà à, tới đây tôi sẽ mua 30 triệu cổ phiếu sau đó thì cổ phiếu tăng ầm ầm tăng ầm ầm tăng ầm ầm sau đó một thời gian bác quyết bán ra được bao nhiêu triệu cổ phiếu cũng không biết nữa anh chị em à, thấy cuộc, cuộc chơi đấy tuyệt vời không ạ tức là thông báo là mua nhưng thực tế là bạn con số đó chính xác bao nhiêu tôi không biết nhưng đấy là cuộc chơi nếu các bạn nhìn rõ các bạn sẽ thấy là cuộc chơi này nó sẽ dành cho các nhà đầu tư khốn khổ nếu chúng ta không biết ạ à, mua 30 triệu cổ phiếu lại bán được 30 triệu cổ phiếu hay không đấy câu chuyện nó là như vậy đấy ạ à, câu chuyện mà chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ nói rất nhiều câu chuyện trong buổi tối hôm nay có lẽ để phân tích cổ phiếu hôm nay có lẽ là nếu để phân tích nó quá dài thì uh, Dũng sẽ dành cho buổi sáng ngày mai Đấy, anh chị em có thể xem lại đúng không sáng ngày mai khoảng 10 rưỡi Dũng sẽ phân tích tất cả các cổ phiếu thì nó dễ hơn nhưng Dũng sẽ cho anh chị em nhìn nhìn nhìn ạ nhìn ra được bức tranh toàn cảnh để chúng ta thấy rõ được thấy rõ được đúng không thế thì ở đây chúng ta thấy là một cái công ty lớn người ta bán ra một lượng cổ lớn cổ phiếu nó không nhầm nữa không ai có thể nhầm được không ạ chúng ta cũng thế thôi rất ít khi bị nhầm tại vì uh, chúng ta đặt lệnh trong uh, công ty chứng khoán bao giờ công ty chứng khoán cũng gì ạ nó hỏi chúng ta có bán không đúng không một số công ty chứng khoán yêu cầu là hỏi mấy lần cơ không phải một lần lần thứ nhất được không lần thứ hai được không nên tất cả mọi thứ nhầm nghe rất là hay hay chúng ta nhìn thấy các cổ phiếu Vipbank mới hôm trước họ nói là bao nhiêu điều kiện tuyệt vời nhưng thực tế họ đang bán dần ra họ bán dần ra vài hôm nữa nó giật cho một vài cú nữa tại sao nó bán dần ra mà cổ phiếu vẫn lên nghe vui vô lý đúng không ạ nó bán ra mà cổ phiếu vẫn lên và đấy chúng ta là những cái chúng ta cần hiểu rõ chúng ta biết uh, sau khi bán ra chúng ta lại nói chuyển kể lại câu chuyện của của các bệnh viên marathon ở ờ, đầu tiên chúng ta thấy là bắt đầu truyền thông khi mà họ về nick á, thì truyền thông vẫn đang nói truyền thông vẫn đang gì ạ à? vẫn đang đang đưa ra những truyền thông rất là lớn và cái truyền thông đó anh chị em biết rồi cái truyền thông đó họ lại tiếp tục đưa ra và chúng ta thấy là cái giả sử như chúng ta là vận động viên bắn súng vinh ấy, khi mà đạt huy chương vàng những cái thông tin đó tiếp tục tiếp tục diễn ra trong vòng một vài tuần thậm chí một vài tháng tại vì đấy là trend và chúng ta biết rằng từ cái uh, thông tin đó thì chúng ta thấy cà phê FF319 tất cả các thông tin đó từ dân trí mọi cái đều đưa hết ra đúng không ạ không phải là một kênh truyền thông mà tất cả kể trên fanpage trên facebook uh, rút kín rút mở chúng ta nhìn ở đâu chúng ta cũng thấy những thông tin như vậy có phải đấy không ạ nếu với chúng ta tự nhiên là hôm nay hòa phát tăng hòa phát tăng ngày mai hòa phát tăng thì gần như toàn bộ truyền thông ở cà phê ép ờ, người đồng hành uh, và các trang mạng khác họ đưa ra sau đó chúng ta thấy trên F319 họ lại đưa ra sau đó chúng ta lại vào Facebook họ đưa ra chúng ta lại tiếp tục một vài các chuyên gia một vài gì ạ à, vài các gì ạ à, các uh, nhà đào tạo giống như Dũng này này phân tích cổ phiếu Hòa Phát có phải không chúng ta thấy không ạ mai phân tích cổ phiếu Hòa Phát đúng không nếu mà Dũng phân tích của cổ phiếu Hòa Phát là còn tiếp tục à, cổ phiếu Hòa Phát còn dư địa đi lên nữa không có hot không ạ nếu ngày mai tăng trần thế là rất là hot thế là chúng ta lại tiếp tục vào thế này nghe có khi một một số anh chị em thì nghe chưa đủ hot thế thì à còn tiếp tục đi lên thì nghe một đoạn đầu thấy là à ông này vẫn đang nói là cổ phiếu hòa phát là tốt nên có thể mua nữa vào thế thì nghe đoạn đầu xong là mua vào thì mua vào hôm sau nó trần hôm sau nó trần nhưng hôm thứ tư thứ năm nó rơi nó âm âm mất nhưng cuối cùng thì vào bắt đầu chém và tại sao hôm trước ông này ông nói là bảo mua hợp pháp mà bây giờ mua là chết và nó giống như câu chuyện là chúng ta biết là câu chuyện của gì ạ à? câu chuyện là dùng uh, trà sắn dây thì không được không được dùng uống mật ong với trà sắn dây nhưng vì chúng ta đọc thì đọc chưa hết là mật ong với sắn dây mà chúng ta uống vào là chúng ta sẽ là tử vong luôn ạ à. Dũng nói là nếu chúng ta trộn sắn dây và mật ong là chúng ta tử vong ngay nhưng chúng ta đọc thì đọc một bên là sắn dây và một bên là mật ong thì ở phía bên kia là gì ạ à? trộn vào là chết thế chúng ta đọc thì đọc không hết đúng không hay là một cổ phiếu Dũng nói là mua thì mua gì ạ à? không hết đúng không mua khối lượng bao nhiêu giá bao nhiêu tỷ lệ bao nhiêu hoặc cắt lót bao nhiêu không có thế là chúng ta là gì ạ thua lỗ và thua lỗ thì chúng ta thấy là nó đi đục lỗ nhanh lắm thì chúng ta cũng thấy rồi uống mật ong là gì ạ với săn dây là là chết đấy à, là chết luôn đấy chết gọi là chết bất tắc kỳ tử ấy đấy nên chúng về đọc mà đọc không hết là chết chết thì lúc ấy là ai là người chịu trách nhiệm đấy. mình không đọc hết mình là chịu trách nhiệm đấy đi đổ lỗi cho ai thì đây là chúng ta biết rồi, hết truyền thông thế là xong cổ phiếu là là về mò, đúng không cổ phiếu về mò. nhưng bây giờ câu chuyện chúng lại kể chuyện tiếp của câu chuyện thứ hai một số cổ phiếu về mò là gần như nó không bao quay lại nữa thông thường nhá Dũng sẽ nói thông thường một cổ phiếu tăng tốc trong chu kỳ này hiếm khi tăng tốc theo chu kỳ tiếp theo trừ một vài cổ phiếu tăng trưởng như VCF năm 2015, 16, 17, Phú Tài năm 2015, 16 và 17 kết thúc. Giờ đấy là Phú Tài. Còn Hòa Bình thì nó chỉ có năm 2016 thôi ạ. À. Đúng không? Vinamilk thì chúng ta có dài hơn từ năm 2011, 12, 13. Sau có một giai đoạn nghỉ thì bắt đầu nó tiếp tục năm 2015, 16 bước vào chu kỳ tăng trưởng đấy là hai năm chúng ta có thể nhìn vào cổ phiếu dòng ngân hàng thì cổ phiếu dòng ngân hàng thì nó chỉ tăng vào năm 2016 đúng không 17 và giữa năm 2018 kết thúc chúng ta sẽ cũng nhìn thấy rằng là một vài cổ phiếu nó chỉ tăng trong một nhịp thôi sau đó nó về đến mo và nó sẽ không lên nữa một vài cổ phiếu nó vẫn tiếp tục tăng trưởng thì nó có thể kéo dài thêm một hoặc hai năm ở Việt Nam các cổ phiếu tăng trưởng thường là khoảng 3 năm là nhiều 3 năm trong dục chu kỳ là nhiều phần lớn là trong khoảng 6 tháng anh nhá à, phần lớn là trong khoảng 6 tháng nên chúng ta chọn 6 tháng hay chọn 3 năm nếu đếm trên đầu ngón tay thì chúng ta chỉ có những cái cổ phiếu tăng trưởng khoảng 3 năm liên tục và chúng ta có bền vững cổ phiếu thứ nhất là cổ phiếu Vinamilk cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu VCS cổ phiếu thứ ba cổ phiếu Tocovicom cổ phiếu thứ tư là cổ phiếu Hòa Phát cổ phiếu thứ năm là cổ phiếu gì ạ Hòa Phát cổ phiếu thứ năm là cổ phiếu FPT và một vài cổ phiếu khác nữa nhưng chúng ta thấy là rất là ít CGDGC cũng là cổ phiếu mà tăng theo năm Vậy nếu chúng ta đếm trong khoảng độ 10 cổ phiếu trong 1.000 cổ phiếu thì nếu chúng ta tính xác suất lô đề thì rõ ràng xác suất của mua cổ phiếu với xác suất lô đề nó còn cao hơn đúng không nếu chúng ta lại thiếu gì ạ à? thiếu về hiểu biết về phân tích về cổ phiếu tăng trưởng thiếu về phân tích về kỹ thuật cổ phiếu tăng trưởng nó giống như là cái xe Mercedes đúng không hay là xe Rolls Royce một cái xe rất là tuyệt vời đổ đầy xăng rất là tuyệt vời động, động cơ thì động cơ mạnh khỏe nhất rồi những cái động cơ đó mà chúng ta lại vứt lên rừng núi đúng không đưa nó lên rừng thì nó chẳng bao giờ chạy được cả đúng không một cổ phiếu tốt tốt vô cùng cơ bản tăng trưởng vô cùng mà chúng ta vứt nó ở trong giai đoạn thị trường suy thoái thì nó không bao giờ lên được và chúng ta vẫn cứ nắm giữ nó để đầu tư cho đủ 3 năm thì chúng ta mới bán ra hay đầu tư 5 năm chúng ta bán ra đấy là góc độ gì ạ yêu cổ phiếu mà không biết gì ạ à? yêu một cách mù quáng vậy ai đang ở trong trạng thái yêu mù cách mù quáng là cổ phiếu tốt mà giống như một xe Rolls Royce ấy, để mang lên rừng để nó cho nó chạy mang gì ạ à? ra đó gì ạ à? lên một cái bãi xe mà chúng ta là cái ờ, khu cát lầy lội để chạy để tăng tốc thì làm sao tăng tốc được hãy mang cái xe đấy đến đường cao tốc Long Thành hay là cao tốc gì ạ à? Hải Phòng Hải Phòng cao tốc Hải Phòng Hà Nội chạy bình thường đi Hải Phòng Dũng phải mất 2 tiếng rưỡi nhưng Dũng đi Hải Phòng mất 45 phút thậm chí là 40 phút đi cái cao tốc đấy chạy với vận tốc 120 km trên giờ đấy là vận tốc cho phép hay không ạ chạy vận tốc 120 km trên giờ nếu chúng ta đi xe ma tít mà chạy vận tốc 20 km h đường Hải Phòng có thể chúng ta bị lật bất cứ lúc nào nhưng nếu chúng ta đi một cái xe xịn xe đô roi hoặc là gì ạ à, mẹt một số xe mà chúng ta thấy thì nó chạy bao nhiêu km ạ à? mà đi vẫn êm du anh chị em có hiểu không ạ nên ở đây chúng ta thấy là việc lựa chọn cổ phiếu ở chu kỳ đỉnh nhé chu kỳ đỉnh chu kỳ đỉnh nhá. thì các bạn sẽ thấy hiểu đơn giản thôi ạ nó có hai dạng một số cổ phiếu sẽ tái tích lũy nó mất khoảng ba à, 9 đến 15 tuần cho nó nên đợi 95 tuần để cổ phiếu tích lũy không hay là chúng ta gì ạ à, bán nó ra một là chúng ta đợi 9 đến 15 tuần để mất toàn bộ chi phí cơ hội chi phí thời gian thời gian đấy để chúng ta đi du lịch nghỉ ngơi dành tiền để cho bố mẹ chúng ta gì ạ à, dành tiền để từ thiện dành tiền để giúp đỡ người khác dành tiền để mua một con xe mệt đi cho nó sung sướng dành tiền để mua một mảnh đất nào đó và sau đó chúng ta sẽ quay lại thị trường khi cổ phiếu tích lại Bao nhiêu chị em thấy điều này rất tuyệt vời và đáng giá thì comment cho Dũng số 9 đúng không ạ comment cho Dũng số 9 nếu chúng ta hiểu rõ rằng những kiến thức này không ai nói cho các bạn ở đây Dũng muốn nói rằng là đầu tư cổ phiếu đó là chiến lược đó là nghệ thuật nó là gì ạ à? đó là những quy trình mà chúng ta cần phải biết chứ không phải là ai cũng mua mua mua mua bán bán bán giống như gì ạ à? nếu chúng ta ra ngoài chợ đúng không đến những giờ quê chúng ta à, quê dũng có cái cái chợ chúng là gọi chúng ta gọi gọi chợ chợ phiên đấy người ta mua bán để tấp nập nhưng chúng ta thấy là trong cái mua bán đấy lưu thông được bao nhiêu nhưng nếu chúng ta vào siêu thị metro bixi chúng ta thấy là những bầy hàng bán rất là chuyên nghiệp rõ ràng giá cả niêm phòng ở kia người ta mặc cả từng đồng từng xu làm gì có điều gì đó đúng không câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy nên ở đây chúng ta thấy là khi cổ phiếu đã vào chu kỳ chạy nông rút cuối chu kỳ sẽ có một cổ phiếu sẽ tích lũy khoảng 3 à, 9 đến 15 tháng tuần sẽ có những cổ phiếu sẽ gì ạ sẽ quay trở lại máng cũ và sẽ không bao giờ lên được mặt đất vậy chúng ta lựa chọn phương án nào một là bán ra để cho cổ phiếu gì ạ kết thúc chu kỳ đợi nó tái tích lũy bởi vì 13 đến 15 tuần để cho cổ phiếu nhà tạo lập chuyên gia hoặc là chúng ta gọi là gì ạ những nhà tạo lập họ xem xem cổ phiếu đó còn tăng trưởng nữa hay không 3 tháng 6 tháng là thời gian để họ xem xem cổ phiếu đó cái quá trình kinh doanh lợi nhuận có đạt được hay không nếu đạt họ lại tái tích lũy và tiếp tục chu kỳ mới lúc đó chúng ta lại đầu tư thêm 6 tháng nữa và chúng ta lại đợi tiếp đầu tư 6 tháng nữa và đó là cái công thức thành công tuyệt đỉnh dành cho chúng ta vậy buổi tối hôm nay à, đáng nhẽ là Dũng phân tích về thị trường chung phân tích về gì ạ về các cổ phiếu xu hướng thị trường tới như thế nào Ờ, nhưng qua đây anh chị em có thể có hình dung được một chút về thị trường chung trong cái đợt này không ạ? Chương trình này Dũng sẽ nói vào kỹ vào buổi sáng mai. Nhưng anh chị em cũng thấy rằng là phần lớn các cổ phiếu bắt đầu có những đoạn tăng tốc chạy nước rút. Đặc biệt là các cổ phiếu dầu khí, à, xin lỗi, đặc biệt là cổ phiếu thép đã tăng tốc rồi ạ. Tiếp theo là các cổ phiếu ngân hàng tăng tốc rồi ạ tiếp theo nữa là các cổ phiếu gì ạ chứng khoán cũng đang bước vào tăng tốc nên chúng ta biết rằng là một cuộc chạy marathon đó cứ thay phiên nhẹ tăng tốc tăng tốc thì đến lúc nào đó cũng hết thôi ạ tại vì nó chạy cái nhóm dẫn đầu nó kết thúc nhóm thứ hai kết thúc nhóm thứ ba nếu mà nó không đủ thời gian thì cuộc chơi đó coi như bị loạn đúng không nhóm thứ ba nó chạy nó kết thúc thì cuộc chơi bị loại và thị trường bắt đầu quay trở lại và chúng ta lại tiếp tục tiếp tục đăng ký lần chơi thứ hai chúng ta hiểu không ạ nên nếu anh chị em mà margin ở cao lúc này thì à, bởi vì chúng ta chạy tăng tốc rồi tăng tốc rồi tăng tốc rồi nên chính vì vậy đừng để lợi nhuận 5 60 phần trăm 100 phần trăm và nếu chúng ta tỷ lệ margin 37 nhé thì chúng ta chỉ cần lỗ 10 phần trăm là chúng ta mất 100 phần trăm nhá khủng không ạ đơn giản như thế này để anh chị em có thể thấy được những cái điều này trước khi ờ, Dung ờ, tại vì video cũng khá là dài nếu chúng ta đầu tư một cứ là 300 triệu đi ạ anh chị em có 300 triệu anh chị em lãi được 900 triệu đi ạ à, lãi được đến 900 lãi 300 trăm 200 trăm thế này nếu từ 300 triệu anh chị em lãi được 900 với một tỷ lệ 37 đấy ạ tức là chúng ta thấy một tỷ lệ lớn thôi 300 được 900 thường chúng ta margin sẽ là vay được bao nhiêu 3 tỷ có phải không ạ 900 thì vay được 3 tỷ 3 tỷ lỗ 10 phần trăm là chúng ta mất gì ạ 300 triệu có phải không ạ là coi như mất 100 phần trăm hiểu chưa thì mình có hiểu điều này không ạ nên nếu chúng ta gì ạ không lãi được nhiều như vậy thì đấy là chúng ta ấy. thì mai livestream ờ, cái phần phân tích điểm chung đặc biệt là các bạn à, Dũng sẽ phân tích toàn bộ những cái danh mục của các bạn học viên thì để cho các bạn sẽ thấy rằng là những cái cổ phiếu đó nó chạy nó tốt hay không chúng ta chỉ ứng dụng các học cổ phiếu đó là chúng ta biết rằng là giữ như thế nào bán như thế nào thì ờ, đáng nhẽ là hôm nay là Dũng dành thời gian nhưng tuy nhiên thì cái chủ đề này nó cũng khá là hot nó hay nên Dũng lại dành thời gian để phân tích cho chúng ta nhìn rõ được tổng thể hiểu rõ được cái bản chất của nó vậy bao nhiêu chị em thấy là dù là không phân tích thị trường chung nhưng chị em đã hiểu rõ được bản chất thị trường rồi thì có thể comment cho Dũng số 1 để chúng ta ủng hộ Dũng và nhớ là like like nhớ là like nhiều like vào cho Dũng ạ ủng hộ Dũng là một cách là like thả tim cho Dũng và uh, share cái video này cho nhiều người khác được biết anh chia sẻ share video này ạ và thứ hai là nếu anh chị em nào chưa đăng ký kênh YouTube của Dũng chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ là đăng ký kênh bởi vì những cái video này Dũng nghĩ là, là vô giá vô giá trên thị trường không ai nói điều này đâu ạ không ai nói các bạn biết điều này cũng tin chắc là không ai nói cho các bạn biết này bởi vì thứ nhất là họ không biết cơ một là họ không biết và nếu họ biết thì họ biết chỉ vừa vừa đấy bởi vì Dũng là người à, ăn ngủ nghỉ với nó đi theo nó sát với nó nghiên cứu hết tất cả hành vi đấy nghiên cứu hết nên anh chị em thấy rằng là tất cả những cái gì chia sẻ nếu mà nếu mà không có trải nghiệm thì làm sao Dũng có thể nói được như thế này đơn giản thế thôi bởi vì tất cả những điều này là Dũng đã trải nghiệm Dũng đã nghiên cứu rất kỹ các hành vi các tổ chức các nhà đầu tư lớn nên để cho chúng ta biết rằng đây là bài học đáng giá để chúng ta ok một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em đã lắng nghe theo dõi chia sẻ video buổi tối hôm nay thì ờ, để chúng ta coi như là chúng ta dũng nợ anh chị em bài phân tích nhìn chung thì chúng ta để ngày mai nếu biết thời gian để chúng ta phân tích thì chung nó không thể ngắn được nên chúng ta hãy đợi sáng mai tầm 9 rưỡi 10 giờ tôi sẽ phát sóng xin cảm ơn ạ <coughs> xin cảm ơn và chúc anh chị em một ngày ờ, buổi tối đặc biệt là tối chủ thứ bảy này thật nhiều năng lượng thật nhiều hạnh phúc và đặc biệt là phải có năng lượng nha yeah. ok xin cảm ơn ạ hãy mơ lớn ạ hãy mơ lớn khát vọng lớn chúng tin chắc là chúng ta sẽ đạt được đấy, hãy ta đầu tiên là cứ mưa lớn nhé mưa lớn nha yeah. xin cảm ơn goodbye siêu game